Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua Mà không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả biết bài của đối thủ là bao nhiêu Để không làm mất thời gian em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả thì rất là hợp lý. Với châm phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi đánh bài, các anh chỉ cần đeo kính áp tròng này vào trong mắt. Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng một năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng nhìn rất là sang trọng khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm Các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày Nhìn rất là đẹp mắt Bên trong của hộp kính bao gồm một cặp kính áp tròng Khi nhận hàng, các anh kiểm tra phải có đầy đủ hai cái mắt kính này Các anh mới nhận hàng giúp em Và một lọ nước để rửa mắt kính Để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước Một cái hộp để đựng kính Để khi các anh đi chơi xa Các anh không tiện mang theo cái hộp to này anh có thể bỏ kính vào trong này để mang theo nó rất là nhỏ vậy nên mang theo thì rất tiện là một cái kẹp để giúp các anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn nó rất là mềm vậy nên khi các anh gắp kính thì kính nó sẽ không bị rách khi mua kính các anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2K bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ bài kim cương đỏ bài xanh hai cao loại mới bài xanh hoa cúc thì bây giờ em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem thì khi đeo kính vào trong mắt các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như thế này Đó. đây là bộ bài của em nhìn không khác gì một bộ bài bình thường ngoài quán đúng không ạ thì bây giờ em sẽ bóc bài để test thử cho các anh xem nó khác với bộ bài bình thường ở chỗ nào Q này Qro này Đó. Rô thì nó sẽ không có ký hiệu gì các anh nhé 6 tép này Tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu này K tép này G big này vít thì nó sẽ có hai cái dấu chéo dấu ở hai góc này nhé chín này chín đô này chín tép này hai cơ này cơ thì nó sẽ có hai cái dọc hai cái đường thẳng ở hai góc này ca cơ này sáu cơ này nhìn rất là rõ đúng không tám cơ này thì bây giờ em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng như thế nào đây cái hộp kính của nó đây Đấy, trong này nó còn có một cái nút này để cho nó không bị rơi ra nhé kính nó này kính nó cái kính nó rất là mỏng các anh nhé này. Này. kính nó rất mỏng này thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng là cái kính nó màu tím như này thì khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn